Nhận định thị trường tuần từ ngày 23 đến ngày 30 tháng 5 năm 2022 à, của thị trường tiền điện tử. À, lời đầu tiên thì cũng chúng ta xin chúc mừng đội tuyển à, bóng đá Việt Nam đúng không ạ? Cả đội tuyển nam và đội tuyển nữ của chúng ta đều giành chức vô địch và đều giành huy chương vàng. SEA Games 31 của chúng ta tổ chức cũng rất là thành công. Ngày mai là ngày bế mạc rồi. Chúng ta hy vọng là tuần mới này chúng ta cũng sẽ giao dịch thành công y như cái cách mà đội tuyển bóng đá nữ và nam của chúng ta đã làm được. Tuần qua thì có thể nói là một tuần ờ, biến động rất là buồn của thị trường tiền điện tử. À, toàn bộ tuần thì thị trường đi ngang với biên độ rất là hẹp. Thị trường ờ, xuống thấp nhất là 28.600, lên cao nhất là 31.300. Có thể nói là một biên độ hẹp bất ngờ trong một tuần mà thị trường tiền điện tử chúng ta biến động không được 10%. Có thể nói đây đang là một điểm uh, tạm thoái lui tức là đang gió lặng có thể gọi là trời yên biển lặng trước cơn bão lớn và tuần tới hứa hẹn sẽ là một tuần ờ, biến động mạnh bứt phá của thị trường tiền điện tử của chúng ta hiện nay nhé thì ờ, BTC của chúng ta đang đi trong mô hình tích lũy là mô hình ờ, cờ đuôi nhau đây là một mô hình tiếp diễn với cái mô hình này thì nhiều khả năng BTC sẽ tiếp tục là breakout phá xuống và đích đến tiếp theo BTC sẽ đâu đó quanh là 21 22 ngàn đấy MA200 đích đến tiếp theo sẽ MA200 trên ờ, chart tuần các bạn nhé đâu đó hiện nay MA200 trên chart tuần đang nằm ở 21.960 đấy nó có thể có sai số như vậy thì nó sẽ đâu đó quanh 21 22 ngàn sẽ là đích đến tiếp theo à, điểm mấu chốt BTC của chúng ta cần phá qua cái đáy của tuần trước. Đấy, điểm mấu chốt cần phá qua đáy của tuần trước nhé, là 28.600. Như vậy tuần này chiến lược chúng ta sẽ như thế nào? Cá nhân tôi đánh giá là BTC sẽ có hai kịch bản xảy ra. Kịch bản thứ nhất là BTC sẽ break out à, phá cạnh dưới này đi xuống thì lúc đó chúng ta hoàn toàn có thể vào lại sell top theo. Trường hợp thứ hai nếu BTC phá cạnh trên đi lên thì nó sẽ hướng đến test lại khu vực MA 200 trên H4. Như vậy tuần tới chiến lược của chúng ta đối với BTC chúng ta sẽ có hai chiến lược. Chiến lược thứ nhất nếu H4 đóng cửa dưới 286 chúng ta sẽ tiến hành bán nhá. Chúng ta sẽ tiến hành bán có thể bán sell top 285. Chúng ta dừng lỗ 30 năm 2000 giá. Còn đích đến của chúng ta sẽ là 22 ngàn như vậy nếu chúng ta bán tại 285 thì chúng ta có thể chốt lời 6.500 giá, dừng lỗ 2.000 giá. Đây cũng là một kèo tốt rồi. Trường ngược lại, nếu BTC break out lên thì chúng ta sẽ không mua lên mà chúng ta sẽ canh bán khi BTC test lại cái cạnh chen à, cái kênh giá trước đó đã phá qua đang đặt đâu đó quanh 35.500 cũng là test lại MA200 trên H4 hiện nay chỉ số đang nằm ở 35.200 như vậy chiến lược của chúng ta là chúng ta sẽ bán ở 28.500 dừng lỗ 30.500 chốt lời 22.000 hoặc chúng ta bán quanh 35.500 cộng 500 giá cộng trừ 500 giá tức là bán quanh 35 36 ngàn chúng ta sẽ dừng lỗ khi giá phá qua 37.500 chốt lời thì chúng ta sẽ hướng về 26 ngàn xa hơn là 22 ngàn như vậy chiến lược của chúng ta cả hai chiến lược chúng ta đều canh bán và như vậy chúng ta có canh mua không Tất nhiên theo quan điểm cá nhân tôi là có. Chúng ta sẽ canh mua khi giá test về MA200 trên uh, tuần. Chát tuần MA200 hiện nay đang nằm ở 22.000. Cá nhân tôi đánh giá một khi nó đã xuống nó hoàn toàn có thể test phá qua. Đấy, có thể xuống đến 21.000. Thậm chí là nếu nó phá sâu thì test lại đỉnh cũ 20.000 cũng nên. Nên như quan điểm cá nhân tôi thì cái vùng 21 22 ngàn là vùng chúng ta sẽ mua. Đấy. Tại khu vực này chúng ta sẽ dừng lỗ 10%. Như vậy chúng ta dừng lỗ 19 000 Còn chốt lời chúng ta sẽ hướng trở lại đáy 26 000 Xa hơn là 30 000 Như vậy chúng ta mà chốt lời dừng lỗ tầm 2 000 giá 10% thì chúng ta chốt lời 30%. 26 000 cũng là phù hợp. 26, 27 ngàn. Đó là BTC. À, như vậy chiến lược tuần tới chúng ta có 3 lệnh BTC chúng ta có thể giao dịch nhé. Hy vọng chúng ta sẽ khớp được 2 trên 3 lệnh và chốt lời. Tôi nhắc lại nhé, BTC là đang đi trong cái mô hình là tam giác tiếp diễn và với mô hình tam giác tiếp diễn thì nhiều khả năng, tức là xác suất cao sẽ là breakout xuống luôn. Đấy, còn tiền điện tử thì nhiều lúc đánh rất là vi diệu, có thể bẻ gãy kỹ thuật trước khi đi đúng chiều. Do vậy tôi vẫn phòng cả một trường hợp thứ hai là BTC chạy lên 35 36 ngàn rồi mới đi xuống. Do vậy chúng ta tiến hành bán cả hai lệnh, bán cả hai khu vực, một là bán xe hồ top 286 285 dừng lúa 30 năm 2.000 giá và chốt lời là 22.000 trường thứ hai là bán 35.500 cộng trừ dừng lỗ 37.500 chốt lời hướng về 26.000 xa hơn là 22.000 và trường hợp thứ ba chính là canh mua 21 22.000 dừng lỗ 19.000 và chốt lời là 30.000 đấy là phù hợp nhất đó là về BTC nhé à, tiếp theo đến ETH ETH thì quan điểm cá nhân tôi ETH vẫn đang trên đường hướng về 1400 như vậy thì ờ, đối với ETH chúng ta làm nào à, cả tuần qua ETH biến động biên độ nó cũng rất là hẹp à, giá thấp nhất là 1900 giá cao nhất là 2150 biên độ cũng chỉ được có 10% rất là hẹp à, xu hướng của ETH thì vẫn đang là mô hình tiếp diễn y hệt như BTC thôi đấy mô hình cờ tiếp diễn và mới mô hình cờ tiếp diễn này cờ đuôi nhau tiếp diễn này thì xác suất cao là nó sẽ pha xuống như vậy chúng ta có thể canh bán sell top tại 1900 đấy chúng ta sẽ dừng lỗ khi giá phá qua là 2001 10% còn chốt lời thì là 1400 như vậy chúng ta sẽ chốt lời được 500 giá và dừng lỗ 200 giá trường ngược lại nếu ETH phá lên thì chúng ta sẽ không tiến hành mua lên tại cái mô hình này mà chúng ta sẽ chờ khi test đến cái chen cũ đó, cũng là trùng với MA200 trên H4 cũng là trùng với kênh giá à, đường à, kháng cự chen line kháng cự xuống giá như vậy thì uh, à, e ETH nếu mà break out lên thì chúng ta sẽ hướng đến bán quanh khu vực 2.500 Đó, dừng lỗ cũng 10% 2.750 còn chốt lời chúng ta vẫn hướng đến khu vực là 1.400 gần hơn thì là khu vực 1700 ờ, tôi nghĩ là cứ hướng đến 1400 thôi đó là khu vực ờ, bán như vậy tương tự BTC ETH chúng ta cũng có hai điểm bán nhé một điểm bán chúng ta là ở 1900 một điểm bán là 2550 cộng trừ 50 giá còn trường hợp mua thì sao à, cá nhân tôi đánh giá khi khu vực 1400 dưới 1400 thậm chí là 1200 đây sẽ là khu vực uh, mua tốt của ETH do vậy à, với chiến lược ETH thì à, khu vực nếu ETH giảm giá nhé thì khu vực à, ờ, MA200 của ETH nó đang ở 1 170 như vậy nếu ETH giảm giá nhé thì nó có thể hướng về khu vực đỉnh cũ đầu tiên là ngàn tư xa hơn là ngàn 200 tôi nghĩ là khu vực ngàn hai ngàn ba sẽ là khu vực mua của ETH khu vực này là các bạn có thể là hâu để ăn một cái sóng hồi rất là mạnh à, khi nó về ngàn hai ngàn ba ít nhất nó hồi trở lại là hai ngàn xa hơn là hai ngàn năm trăm thì có thể là một mức hồi là 60 đến x2 đấy đây cũng là một mức hồi rất là đáng giá và chúng ta nên đầu tư còn chúng ta sẽ dừng lỗ khi giá phá qua 900 tức là chúng ta có thể chốt lời tầm 700 ờ, đến 1200 ờ, giá còn dừng lỗ thì tầm 200 giá 200 đến 300 giá đối với BNB BNB thì biến động nó hơi hơi khác một chút so với ETH và BTC à, ờ, tại nhịp xuống trước thì BNB xuống rất là mạnh đang phá mốc 3.000 ờ, à, 380 thì phi, phi, nhanh chóng phi về 208 một mức giảm rất là mạnh gần như là chia đôi đấy sau đó phục hồi rất là nhanh từ 208 phục hồi trở lại à, khu vực là 318 50 phần trăm trong khi BTC hoặc ETH chỉ phục hồi được 20% ờ, thôi có thể nói là với 3BNB này thì cá nhân tôi đánh giá là má này thường biến động rất là mạnh ờ, hiện nay thì mô hình của nó cũng không phải là mô hình tích lũy cờ nhá giống như ETH và BTC nhá nhưng hiện nay nó cũng đang biến động biến động trong cái biên hẹp chúng ta cũng hoàn toàn canh bán tại hai chiến lược thôi chiến lược thứ nhất là đáy tuần trước là 285 chúng ta có thể mở lệnh sell top 285 Đấy. chúng ta sẽ dừng lỗ khi giá phá qua là 315 30 giá mục đích chúng ta là gì dừng lỗ 30 giá chốt lời ngắn nhất là 200 cá nhân tôi thì kỳ vọng là có thể hướng đến chốt lời 150 160 đi chốt lời trên cản một chút như vậy chúng ta nên chốt lời 160 tức là chúng ta dừng lỗ 30 giá còn chốt lời là 120 giá trượt ngược lại nếu BNB lên và test cạnh trên của chen đâu đó rơi vào 308, thì chúng ta bán tại đây chúng ta sẽ bán 308, chúng ta sẽ dừng lỗ khi giá phá qua 400 chốt lời chúng ta hướng về 200 như vậy nếu mà chúng ta bán được đây thì rất là tốt có lẽ chúng ta chốt lời 410 các bạn nhé dừng lỗ 410 đi dừng lỗ 7% đi chứ dừng lỗ 5% thì nó thấp quá tôi sợ chọc sâu chúng ta chết trước bình minh đó nếu lên nhé chúng ta sẽ bán quanh 380 385 đấy dừng lỗ 410 còn à, chốt lời thì là hướng đến 200 chớp ngược lại nếu mà giá phá xuống và giảm xuống mạnh trăm sáu trăm rưỡi chúng ta sẽ mua tại đây mục đích chúng ta sẽ hướng đến x2 là 300 mà BNB biến động rất là mạnh tôi nghĩ những ai yêu thích cảm giác mạo hiểm thì nên tham gia mua mỗi khi BNB giảm mạnh Ờ, có những cái mã tiền điện tử sẽ bị ờ, biến mất trong đợt này nhưng cá nhân tôi đánh giá Binance là sàn lớn nhất hiện nay và sẽ tồn tại khi thị trường coi tồn tại thì Binance sẽ tồn tại do vậy tôi đánh giá rất cao mà Binance này đối mã tiếp theo của chúng ta là mã XRP ờ, đối mã này thì nó cũng đang tích lũy mô hình cờ đuôi nheo tương tự như là ETH hoặc BTC thôi cá nhân tôi đánh giá cái mô hình cờ của nó cũng tích lũy biên độ nó rất là hẹp bán ở khu vực này thì nó cũng hơi rủi ro nhưng tôi nghĩ là kỹ thuật thì chúng ta vẫn cứ bán thôi à, chúng ta sẽ bán khi nó phá qua 0.4 0.4 chúng ta dừng lỗ 0.45 ờ, chốt lời thì hướng về 0.27 Đấy, tức là bán thì ờ, có thể lãi 0.13 giá, còn dừng lỗ thì dừng lỗ 0.05 giá. Tỷ lệ cũng gần 13. Trường ngược lại nếu nó breakout lên thì chúng ta sẽ hứa canh bán tại vùng 0.55. Chúng ta sẽ dừng lỗ khi giá phá qua 0.6. Trên m 200 đây 0.6. Ở chốt lời chúng ta hướng về 0.35 thôi. Như vậy thì cả hai trường hợp chúng ta đều canh ờ, bán Trường ngược lại thì nếu mà giá xuống đến cái ngưỡng hỗ trợ mạnh 0.26, 0.25 này chúng ta sẽ mua nhé. Nếu giá thật sự mà điều chỉnh xuống được khu vực 0.25 này 0.25, 0.26 này chúng ta sẽ mua. Mục tiêu chúng ta sẽ là hướng trở lại MA200 0.45 cũng gần X2 đấy. Do vậy là chúng ta hết sức lưu ý. Hiện nay thì giá 0.4 rồi. Nó cũng gọi là cách rất là xa cái đỉnh 1.8 của nó. Cũng gọi là chia 4 rồi nhỉ. Có lẽ giờ là lúc ờ, khó khăn. Thị trường khó khăn. Đối mã ADA, ADA thì biến động biên độ rất là hẹp. Mã này tôi không không không không ưu tiên canh bán đâu. Nhưng mà hiện nay thì rõ ràng nếu mà nó đang trên đà xuống thì một khi nó break out thì nó vẫn có thể xuống tiếp rất là mạnh thôi tôi nghĩ là cái đáy tuần trước của nó 0.48 đây sẽ là khu vực chúng ta sell top 0.49 này 0.488 như vậy chúng ta có thể sell top ở 0.488 chúng ta dừng lỗ ở 0.55 chốt lời chúng ta hướng về 0.2 nhé Trường ngược lại, nếu nó phục hồi mạnh lên thì phục hồi trở lên khu vực 0.78 này chúng ta bán này. Dừng lỗ 0.9. Còn chốt lời thì vẫn hướng đến khu vực là 0.4, xa hơn là 0.2. Trường ngược lại nhé, nếu giá mà giảm xuống dưới 0.2, 0.17, 0.18 thì chúng ta mua lên thôi. Sẽ hướng đến x2 là 0.45 hơn x2 đấy, gần x3 đấy. Nói chung là hiện nay mã này bây giờ chia 6 rồi So với cái mức đỉnh cao của nó 3 đô Bây giờ đang 0.5 chia 6 rồi Tôi nghĩ hạn chế bán xuống Nếu nó về được những khu vực dưới 0.2 Đấy sẽ khu vực mua rất là tốt Nó sẽ bước vào một đợt sóng hồi rất là mạnh mẽ Nếu về khu vực 0.2 Đối má Solana SOL đối mã này thì tuần qua cũng đang tích lũy rất là biên độ rất là hẹp nó không tích lũy mô hình ờ, cờ đuôi nhau giống như ETH với lại ờ, BTC đâu nhưng mà nó cũng đi trong biên độ rất, nó rất là hẹp và có lẽ cũng muốn ờ, break out xuống thôi cá nhân tôi thì chờ đợi một đợt break out giảm giá mạnh mẽ về vùng giá 20 của nó nếu nó về khu vực 20 này thì đây sẽ một khu vực mua có thể tham gia mua tốt. Trường hợp ngược lại. Nhưng mà trước hết thì chúng ta vẫn có thể canh bán khi nó phá khỏi cái biên tích lũy đi ngang này. Hiện nay thì à, biên đi ngang của nó nhé. À, đáy thấp nhất của nó là rơi vào 47 à, 7. Như vậy chúng ta bán 47 đi. Nếu giá chúng ta có thể bán sell top 47 Chúng ta dừng lỗ qua đỉnh mấy cây ờ, nến phục hồi này 55 Chúng ta sell top 47 dừng lỗ 55 8 giá Chúng ta chốt lời 20 27 giá Kèo cũng 13 rất là tốt Trường ngược lại nếu nó phục hồi mạnh lên Thì khu vực 78 này sẽ là khu vực chúng ta bán 78 Quanh ờ, kháng cự mạnh trước đó và cũng là quanh M200 luôn trên H4 luôn đấy quanh cái đáy ờ, trước đó nó xuyên thủng nếu nó phục hồi lên 78 chúng ta bán 78 thì ở khu vực này chúng ta nên dừng lỗ 10% chúng ta dừng lỗ 88 cho tôi chốt lời chúng ta hướng về cái ờ, đáy 20 đấy thì chúng ta cũng có thể chốt lời tầm 48 ờ, giá 58 giá rất là cao dừng lỗ 10 giá chấp nhận được và má cuối cùng trong cái top 10 đó là má Dogecoin thì ờ, theo cá nhân tôi đánh giá mà Dogecoin này thì nó đang giảm đến những cái mức nó rất là thấp tuy nhiên tôi thì tôi không khuyến nghị bán xuống đâu nhưng nếu mà các bạn mà mua bán lướt sóng thì chúng ta vẫn có thể tham gia bán khi má này ờ, phá qua đáy tuần trước thôi 0.810 0.810 chúng ta có thể tham gia bán đấy chúng ta dừng lỗ 0.088 chúng ta bán là 0.0811 dừng lỗ 0.088 chốt lời thì chúng ta sẽ hướng đến khu vực 0.04 trường ngược lại nếu mã phục hồi lên nhá mã phục hồi lên được khu vực 0.11 thì chúng ta cũng bán chúng ta dừng lỗ là 10% 0.12 chốt lời thì chúng ta hướng về đáy 0.07 à, chốt lời 0.03 giá dừng lỗ 0.01 giá còn ngược lại nếu giá xuống 0.04 chúng ta có thể mua vào nhé để hướng đến một cầu phục hồi x2 là 0.08 nói chung là toàn bộ thị trường tiền điện tử thì tôi đang thấy là hiện nay các má tiền điện tử lớn thì biến động theo nhau và khá là giống nhau khi mà nó tiến đến kháng cự nó sẽ cùng một mức kháng cự khi thì giảm về hỗ trợ nó sẽ cùng một mốc hỗ trợ Do vậy chúng ta có thể căn cứ khi BTC về các mốc hỗ trợ kháng cự mạnh thì các đồng tiền tệ khác chúng ta cũng căn cứ vào giá tại thời điểm đó để chúng ta tiến hành mua bán. Đặc biệt là lưu ý các mốc kháng cự và hỗ trợ mà tôi vừa nhấn mạnh. Có thể nói là thị trường tiền tử chúng ta đang ở một giai đoạn nó khá là ảm đạm. Đó. Cả một tuần đi ngang biên độ lên xuống không rõ ràng. Quý vị hết sức kiên nhẫn chờ đợi một là thị trường breakout xuống thì chúng ta sell tốt theo hai là phục hồi lên được đến ngưỡng kháng cự mạnh thì chúng ta tiến hành bán còn hợp trường hợp ngược lại nếu các bạn không kịp vào cầu bán thì các bạn hoàn toàn có thể canh mua khi nó vào một đợt sụt giảm mạnh đó là toàn bộ ờ, phân tích nhận định trên trường tiền điện tử tuần cuối cùng của tháng 5 tôi nghĩ là cái nhịp ờ, giảm mạnh nó sẽ sớm đến thôi vấn đề là sẽ đến vào cuối tháng 5 hay đầu tháng 6 thì chúng ta kiên nhẫn chờ đợi chúc quý đầu tư có một tuần giao dịch thành công